Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chọn sữa cho con luôn là quan tâm của người mẹ. Hãy tìm hiểu lý do người mẹ chọn sữa cho con mình. Tôi chọn Gen Advance vì cháu rất hợp, cháu khỏe và lành lắm. Mới chừng này tuổi mà đã biết lắc lư theo nhạc rồi. <laughs> tôi thật an tâm. Abbott hân hạnh giới thiệu Gen Advance tiêu chuẩn vàng, công thức sữa hoàn chỉnh, nhận có chứa taurine và các dưỡng chất cung cấp AA, DHA, Tipan và hệ dưỡng chất Rocaxi. Hãy giúp trẻ phát triển trí não trong thân thể khỏe mạnh với tiêu chuẩn vàng.